Xin chào anh em Thì không biết là Dũng phải nói như thế nào cho nó để một số thì nghĩ rằng là cái việc mà chia sẻ nó có thể mang lại những cái ý chúng ta gọi là mang tính tích cực nhưng có một ai đó thì chúng nghĩ là có thể mang tính tiêu cực thì bản thân thị trường thì nó có vốn có vốn dĩ thì nó vẫn đang có à, Dũng chỉ có <clears throat> nhìn cái góc nhìn của Dũng đó là gì ạ nhìn về thị trường nó đang như thế nào nhìn được thì thị trường nó có những cái điều gì để cho chúng ta mới góc nhìn chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn trong đầu tư chứng khoán việc mà gì ạ chúng ta không nắm rõ được cái quy luật không nắm rõ được chu kỳ không nắm rõ được gì ạ cái bản bản tính của con người chúng ta tức là cái con người chúng ta khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải hiểu xem là cái con người chúng ta khẩu vị chúng ta cái chiến lược của chúng ta và cách để chúng ta đầu tư nó phù hợp với phong cách nào tuy nhiên thì thực tế nó lại không phải như vậy ạ thì thực tế nó không phải như vậy thực tế là phần lớn chúng ta đầu tư bởi vì chúng ta nghe những người bạn chúng ta nghe những người hàng xóm cho những trên mạng xã hội rất nhiều các thông tin chúng ta gọi là những thông tin nhiễu loạn nó dẫn đến một cái tình trạng đó là chúng ta tham gia vào mua và mua và tiếp tục mua ở, ờ, ở đây trước khi mà <clears throat> chia sẻ vào ngày hôm nay thì Dũng muốn chia sẻ anh chị em uh, những cái, cái câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn nhận ở đây ạ à. à, thế thì câu chuyện đầu tiên Dũng thấy là hôm qua à, hôm nay Dũng có nói chuyện với bạn học viên <coughs> bạn học viên ạ à. thì bạn này mua một cổ phiếu mua một cổ phiếu sau đó bị thua lỗ rất là nặng và bạn này không bán ra à, vẫn nói rất nói lại các bạn nên là bạn học viên mới Dũng nên Dũng khuyến nghị là phải bán ra còn học viên cũ thì chắc chắn là họ sẽ không làm như vậy nên học viên mới là cái khi mà bạn tham gia một chương trình của Dũng chia sẻ thì bạn này có hỏi Dũng là gì ạ à? làm thế nào để gì ạ à? xử lý cổ phiếu lúc này thì lúc bảo là bán bán và bán <clears throat> sau đó thì uh, chị có bán nhưng chúng ta biết là trong quá trình bán ở đây cũng thấy nhận thấy một điều đó là sự quyết tâm không cao sự quyết tâm không cao hoặc trong cái quá trình bán thì thường là sử dụng theo kiểu như là bán uh, kê giá hoặc là bán không quyết liệt và ở ờ, cái trường hợp của chị này thì chị bán như chị thành mua bao nhiêu bạn đã ở trong tình trạng này, này tức là khi mà chúng ta bán sau đó chúng ta lại thành mua và cái quan trọng nữa là khi họ bán họ không kiểm tra lại xem là cổ phiếu đó đã khớp chưa <clears throat> nên cuối cùng một vài hôm kiểm tra lại thì toàn bộ tài sản lại tiếp tục âm và âm nặng rất nặng nữa bởi vì thay vì bán thì lại mua một lượng lớn nữa và cộng với số vốn cộng với số cổ phiếu sẵn có cộng với cổ phiếu mua thêm thì cổ phiếu giảm sàn liên tục và hôm nay Dũng gọi điện Dũng hỏi ạ <clears throat> Dũng hỏi hỏi là thế thì mới hôm bán vừa rồi, rồi thì thị trường giảm như vậy thì tốt quá đã giữ được một khoản vốn rồi đúng không ạ nhưng chị này có nói với Dũng là gì ạ em lại mua mất rồi điều gì diễn ra Dũng thấy rằng là rõ ràng là à, từ khi mà Dũng chia sẻ đến thời điểm này thì không phải là khuyến nghị các bạn bán hay là giữ cổ phiếu mà Dũng nhìn thấy là nếu chúng ta đang ở một chu kỳ đi xuống và là nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu mà chúng ta đang thấy là tiền chúng ta tiền chúng ta là là máu tiền chúng ta nó trong túi chúng ta mà nếu chúng ta bị ai khác khác đó lấy đi đó là do chúng ta cho phép họ lấy do chúng ta cho phép họ lấy chúng ta nghe một ai đó chúng ta cho phép họ vào trong tâm trí chúng ta và chúng ta cho phép bị ảnh hưởng đến con người chúng ta và chúng ta sẽ bị gì ạ chúng ta bị mất tiền bởi vì chúng ta không trân trọng số tiền của mình Dũng nói như vậy để các bạn hiểu rõ được không trân trọng thứ nhất <clears throat> thứ nhất là gì ạ khi mà bán không kiểm tra lại không kiểm tra thật kỹ là mình bán thì mình mua sau khi bán rồi lại không kiểm tra để mà đang khớp bán hay là khớp mua đấy là cái điều đầu tiên chúng bảo không trân trọng cái điều thứ hai là gì ạ chúng ta cần phải thoát ra để chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn còn còn tiền là còn cơ hội còn tiền là còn tất cả mà chúng ta không còn tiền thì chúng ta không còn gì cả nhưng bây giờ trước khi chia sẻ phần này thì cũng thấy một cái câu chuyện nó phổ biến trên thị trường ở đây các bạn đang nhìn thấy là các cổ phiếu hôm mấy hôm trước thì chúng ta thấy là những cổ phiếu đầu cơ L14DG à, những cổ phiếu đầu cơ có thể giảm rất mạnh nhưng bây giờ chúng ta đã xuất hiện những cổ phiếu mà chúng ta thấy được là như FPT thế giới di động RI những cổ phiếu mà chúng ta thấy là rất nhiều người cảm giác là đây là những cổ phiếu tuyệt vời nhất mà không bao giờ giảm được nhưng tất cả cái điều này chúng ta chia sẻ nó sẽ giảm và nó sẽ giảm bởi vì trong một xu hướng xuống không cổ phiếu nào có thể sống sót trên thị trường không có cổ phiếu nào có thể trụ vững trong một xu giảm nên bạn có kỳ vọng bạn có hy vọng bạn có nuôi bất cứ điều gì chăng nữa thì điều này đều có thể mang lại cho bạn một cái rủi ro nhất định đúng gọi là mang lại cho bạn rủi ro để các bạn thấy là bạn sẽ nhận rủi ro do <clears throat> bạn tiếp tục tin tưởng một cái điều gì đó tin tưởng phép màu khi mà chúng ta muốn lấy lại lợi nhuận bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện mà các bạn có thể nhìn thấy Dũng nói một cái cổ phiếu như này để các bạn có thể thấy rằng điều gì đang diễn ra thế thì trong đầu tư thì các bạn thấy là nếu ai đó họ nghĩ rằng là một chuyên gia nào đó khuyến nghị các bạn thành công một chuyên gia nào đó bảo bạn là tuyệt vời một chuyên gia nào đó có giữ cho bạn một khoản lợi nhuận trong một thời gian rất dài nhưng Dũng biết rằng là các bạn thử nghiệm lại sau nghiệm lại xem tức là sau mỗi chu kỳ 3 lần 4 lần 5 lần bạn thành công thì có thể lần thứ sáu bạn mất hết toàn bộ đây là một ví dụ các cổ phiếu bạn biết rằng là những cổ phiếu này là những cổ phiếu có thể thành công sau đó thì các bạn thấy là nhiều ai đó bảo các bạn mua vào nhưng đến thời điểm này cổ phiếu này đi đâu ạ à? đây là cổ phiếu HPG cổ phiếu này là cổ phiếu tăng trưởng lý do tại sao chúng ta thấy tăng trưởng lợi nhuận doanh thu và tất cả mà những cái gì chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này đang vẫn còn hấp dẫn tuy nhiên khi thị trường giảm khi những yếu tố bất lợi với cổ phiếu cổ phiếu này tiếp tục giảm vậy ai đó nói các bạn là đây là cổ phiếu tốt mua vào bạn thấy điều gì diễn ra bạn tất tiếp tục mất tiền tiếp tục mất tiền Dũng nhớ là giai đoạn trước có một bạn một cột chuyên gia nào đó có nói cổ phiếu như là HTG họ cũng rất thành công ạ à. họ thành công với cổ phiếu này và họ trở thành một chuyên gia nổi tiếng và rất nhiều người theo dõi tuy nhiên sau đó gì ạ à? sau đó một cổ phiếu khác một cổ phiếu khác lại xuất hiện đó là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu đấy là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu phú tài đúng không ạ một cổ phiếu phú tài họ lại mua họ lại mua và các bạn biết điều gì diễn ra họ bảo đây là cổ phiếu rất tuyệt vời và sau đó cổ phiếu này sau một giai đoạn đi lên và họ tiếp tục mua ở trong quá trình kênh đi xuống đoạn này và cuối cùng mất hết đúng rồi chuyên gia chuyên dũng đúng rồi chính xác ạ thế thì ở đây chúng ta cũng thấy là nếu các bạn theo dõi của Dũng thì các bạn có bị thua lỗ không ạ bạn theo dõi chắc chắn là bạn thua lỗ bạn làm hay bạn vấn đề là bạn chưa có hiểu hay không đơn giản thôi ạ à. bạn sẽ bị thua lỗ nếu bạn theo dõi nghe Dũng là bạn lỗ đấy nên tốt nhất là nghe đấy để cho bạn hiểu thế ở đây câu chuyện ở đây đó gì ạ à? cái điều đầu tiên không phải là nghe mà cái điều đầu tiên chúng ta phân tích đánh giá tổng hợp xem là mình có hiểu cái điều đó hay không tại vì mình cứ nghe nghe và cuối cùng mình sẽ mất tiền bởi vì 10 lần đúng thì một lần sai bạn sẽ mất tiền và các bạn biết rằng là nếu bạn nghe Dũng 10 lần và một lần sai bạn vẫn mất tiền nên chính vì vậy khi mà mỗi cái chương trình chia sẻ như này thì Dũng luôn luôn hướng dẫn các bạn để nhìn nhận được cái bản chất của thị trường bản chất của thị trường chứ không phải là khuyến nghị cho bạn mua cổ phiếu hay là chia sẻ các bạn mua cổ phiếu để nắm giữ dài hạn nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment cho số số 1 tức là Dũng đang nói một cái chuyên gia Dũng là chuyên gia Dũng đang chia sẻ các bạn đây là góc độ của chuyên gia nhưng tuy nhiên cái chuyên gia mà các bạn có thể nhìn thấy góc độ đó là gì ạ góc nhìn ở đây góc nhìn ở đây là các bạn có thể đưa ra những quyết định dựa vào đúng không ạ dựa vào cái gì ạ có thể phải dựa vào sự hiểu biết của bạn để các bạn đưa ra quyết định để có thể thoát ra hay tiếp tục nắm giữ thoát ra hay tiếp tục gì ạ Rồi, ok ạ ok thì xin lỗi từ đây là mình cứ nói nó tóm lại là không đúng sai cả tại vì mình cũng nói là gì ạ đây là những chuyên gia mình cũng là chuyên gia ai đúng các bạn cũng không nên gì ạ chúng cũng không muốn đưa ra bất cứ ai ở đây nhưng ở đây chúng ta đang nhìn thấy cái câu chuyện đó là gì ạ khi chúng ta nghe chuyên gia thì chúng ta đang bị mắc một cái lỗi là các bạn sẽ mua và các bạn nắm giữ lâu dài bởi vì họ nói rằng là họ là chuyên gia nên họ bảo chúng ta là mua mua mua và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không bán ra dù là cổ phiếu giảm nhưng vì họ là chuyên gia nên họ cứ bảo là chúng ta hãy đầu tư tiếp tục đầu tư tiếp tục đầu tư nên đấy chính là chúng ta sẽ mất tiền tuy nhiên thì việc mà bạn thấy rằng là cái đầu tiên là này, chúng ta cần phải là cái gì tạo ra cái gì nếu bạn thấy lãi nếu bạn thấy là tài sản bạn giữ được thì nghe chuyên gia Dũng ok bạn sẽ tiếp tục đầu tư theo cái cách như vậy còn nếu thực tế bạn đầu tư mà nghe chuyên gia tài khoản bạn tiếp tục âm tài khoản tiếp tục âm mà ai đó bảo tiếp tục bạn mua vào ai đó bảo tiếp tục bạn nắm giữ lâu dài thì cái điều này bạn phải xem lại bởi vì khi mà chúng ta lỗ đến 50 phần trăm là chúng ta không có cơ hội hoài vốn mà Tụng Dũng biết là có nhiều người đã lỗ đến 60 phần trăm lỗ 70 phần trăm và lỗ 80 phần trăm thì làm sao bao giờ mới cả lấy lại được vốn nếu bây giờ các bạn cứ thử xem trên thị trường tất cả những cái việc mà các bạn được nghe thì Dũng chia sẻ các bạn là rất nhiều cổ phiếu các bạn được nghe các bạn thấy được là đây là những cổ phiếu mà được các chuyên gia chia sẻ rất là kỹ các bạn nghe xem là cổ phiếu đó nó sẽ tăng như thế nào và nếu các bạn nắm giữ thì điều gì diễn ra Dũng sẽ phân tích cho các bạn nhìn một vài các cổ phiếu bởi vì Dũng thấy là rõ ràng là họ vẫn cứ tiếp tục khuyến nghị chúng ta mua vào thì các bạn thấy điều gì diễn ra Dũng sẽ cho các bạn nhìn thấy đây là cổ phiếu gì ạ? À? Một cái cổ phiếu mà rất nhiều các chuyên gia cũng mua vào. Đó là cổ phiếu BSR. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu FPT. Họ cũng bảo khuyến, khuyến nghị chúng ta mua vào. Và cổ phiếu này Dũng đã có thể chia sẻ rơi xuống. Chúng ta có thể nhìn thấy cổ phiếu thế giới di động cũng được dược rất nhiều chuyên gia mua vào. Và nếu chúng ta tiếp tục <clears throat> tiếp tục tiếp tục nắm giữ ở đây thì điều gì diễn ra? <clears throat> chúng ta lại tiếp tục nói về cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu gì ạ à? thế giới di động cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu HPG chúng ta cũng thấy là họ tiếp tục khuyến nghị chúng ta mua ở trên đỉnh tiếp tục mua và điều gì diễn ra hôm nay thì Dũng có nói các bạn là chúng ta có thể quan sát cổ phiếu này đôi chút đúng không ạ còn các bạn có mua hay không thì Dũng cũng có thể chưa hoặc là chúng ta có thể thấy là PNG là cổ phiếu cũng được gì ạ à? được ai đó à, khuyến nghị mua vào rất là kỹ PNG bạn biết rằng là nếu chúng ta cứ mua PNG từ cái mức giá ở phía trên này 115 thì bây giờ xuống khoảng 95 thì câu chuyện ở đây là bao giờ nó mới quay trở lại đây bao giờ nó mới quay trở lại đây và chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu này bao nhiêu bạn thấy là nó giúp cái cổ phiếu này giúp mà bán bán ở đây ạ à. đây là cái chỉnh bán về cổ phiếu này mẫu hình vai đầu vai nếu các bạn biết cái cổ phiếu này DGC mà bán thì các bạn có thể comment cho Dũng là DGC đúng không ạ DGC ạ cái cổ phiếu này nó hình thành vai đầu vai là phải bán bởi vì không nó sẽ rơi như thế này và các bạn biết điều gì diễn ra điều gì diễn ra ở đây ạ hoặc là ai đó Napoleon tất cả cái này Napoleon, Napoleon, ai đó nếu quý vị các bạn điều gì diễn ra chúng ta có thể nhìn thấy là tất cả cái điều này chúng ta thấy là không có ai đúng cả vậy ở đây Dũng muốn nói với các bạn là không ai có thể đúng trong một xu hướng thị trường giảm nên nếu họ khuyến nghị chúng ta mua vào thì chúng ta phải tỉnh thức ngay họ khuyến nghị chúng ta mua vào là chúng ta phải tỉnh thức ngay bởi vì không có cổ phiếu nào có thể lên được trong một xuống tăng à, trong một giảm không có cổ phiếu nào có thể lên trong chu kỳ giảm chu kỳ Dũng đang nói chu kỳ chu kỳ nó giống như là vòng đời của một đời người á nếu chu kỳ ở giai đoạn cuối của vòng đời nó không thể nào một cụ già không thể trở thành thanh niên được nên khi mà chu kỳ kết thúc thì không cổ phiếu nào có thể lên được và không cổ phiếu nào có thể tăng được đây là bí mật mà phần lớn mọi người không muốn biết hoặc là đang bị lừa dối chu kỳ mà đầu tư phải đầu tư theo chu kỳ chứ không phải đầu tư theo chống lại chu kỳ vậy chu kỳ đang đi xuống tại sao chúng ta lại chống lại chu kỳ và các bạn hiểu rõ rằng là thế thì hôm trước Dũng có nói với à, bao nhiêu bạn đến học đến cái buổi buổi ba tức là nếu bạn nào đã tham gia một chương trình của Dũng năm đây buổi ba nếu các bạn có comment năm đây thì các bạn có thể comment năm đây thế thì trong cái năm đây á, thì chúng ta học ở cái đấy nó có một cái phần như này đó là kinh tế vĩ mô cách mà Dũng đào tạo kinh tế vĩ mô nó khác hẳn nó khác hẳn góc nhìn khác khi mà chu kỳ ở giai đoạn cuối thì thông thường tin tức sẽ được đưa ra tin tức sẽ được gì ạ à, thổi phồng lên tin tức sẽ được báo chí viết nhiều hơn tin tức sẽ được làm bếp bóp méo bóp méo để làm cho nhà đầu tư hoảng loạn tạo ra sự hoảng loạn cho tất cả các nhà đầu tư và bất cứ chu kỳ nào cũng vậy cái vấn đề ở đây là không bao giờ thị trường lên mà không có sự hoảng loạn cả bởi vì đây là cách để tạo lập tạo ra sự hoảng loạn chúng ta sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được big boy bởi vì họ có tiền họ có nguồn lực họ có kiến thức họ có gì ạ à? trải nghiệm kinh nghiệm nên chúng ta không thể thắng được big boy đặc biệt là trong chu kỳ giảm vậy khi mà chu kỳ đi lên chúng ta chỉ nương theo họ bám theo họ để chúng ta thành chiến thắng nên nếu chúng ta có kế hoạch để thắng họ chiến thắng họ thì điều này sẽ không có đâu ạ à. không bao giờ có thì bây giờ chúng ta quay trở lại thế thì ở đây chúng ta nhớ rằng này nếu bạn học năm đây thì các bạn thấy là đoạn đầu của một chu kỳ là người ta kích thích kinh tế chính phủ kích thích kinh tế khi mà chính phủ kích kinh tế bắt đầu lãi suất ở mức giảm thì bắt đầu dòng tiền tập trung vào những cái cổ phiếu có thể ngành xây dựng có thể một số các cổ phiếu ngân hàng có dấu hiệu gia tăng và sau khi ờ, những cái cổ phiếu doanh nghiệp được bơm tiền vào và sau tiếp tục với lãi suất giảm thì bắt đầu tăng rất mạnh khi mà bắt đầu tăng mạnh như vậy vì dòng tiền rẻ vì doanh nghiệp tiếp tục được vay vốn và cái hồi phục của kinh tế bắt đầu tiếp tục tăng và dòng tiền rẻ tiếp tục được bơm vào và đấy chúng ta gọi là giai đoạn của một chu kỳ mới bất cứ giai đoạn nào của chu kỳ thị trường nó đều diễn ra như thế này khi mà bắt đầu các cổ phiếu bất động sản các cổ phiếu chứng khoán những cổ phiếu ngân hàng thường là cuối chu kỳ tăng rất mạnh thì lúc này chính phủ bắt đầu đưa ra những chính sách như là chúng ta gọi là thắt chặt tiền tệ ở vừa rồi chúng ta thấy là chính phủ chúng ta có chính sách đó là không cho vay bất động sản đấy là một trong những cái cái yếu tố một trong những cái cái chính sách và thắt chặt tiền tệ chúng ta có thể biết được đây là cái đầu tiên mà ai có thể biết được sau đó thì thị trường bắt đầu tạo đỉnh và tiếp đi xuống lạm phát gia tăng tỷ giá gia tăng và tất cả những yếu tố về kinh tế vi mô bất lợi và sau có quá trình suy thoái sau quá trình giảm mạnh như này thì chúng ta đều phải biết rằng là rõ ràng là cái việc mà nhà đầu tư tiếp tục tổ chức tiếp tục bán ra bởi vì có họ có một khoảng lợi nhuận khổng lồ từ đỉnh còn uh, chính sách kinh tế vĩ mô lại tiếp tục thắt chặt chính phủ lại tiếp tục hút tiền về và điều gì diễn ra lúc này các cổ phiếu làm gì có tiền nữa không có tiền nữa không ai mua mà nhu cầu không có nhưng cung lại bán ra rất mạnh nên dẫn đến cổ phiếu giảm mạnh và đây chính là nghịch lý của thị trường khi các chúng ta gọi là các big boy họ hiểu rõ điều này họ đã có một khoản lợi nhuận ở phía trên rất là lớn rồi nên họ tiếp tục tìm truyền thông để bơm ra những thông tin thật tiêu cực với cổ phiếu của mình các bạn thấy không ạ tại sao họ lại đưa ra những thông tin tiêu cực với cổ phiếu của mình bởi vì họ cần phải thu gom một lượng lớn cổ phiếu khi mà cổ phiếu giảm sâu đó chính là cái lúc đầu đó là một giai đoạn họ có thể sử dụng tuy nhiên các bạn lưu ý sẽ có cổ phiếu là tin xấu là tin thật nhưng sẽ có cổ phiếu tin xấu chính là tin giả tức là cố tình tạo ra tin xấu để cổ phiếu giảm sâu hơn để mua nhưng cũng có cổ phiếu tin xấu là tin thật và có thể nó sẽ biến mất trên thị trường nó có thể cổ phiếu đó sẽ không còn trên thị trường nếu các bạn để ý một vài các cổ phiếu để các bạn theo dõi từ đầu năm đến bây giờ thì bạn có thể để ý một chút không biết sau này nó sẽ biến động ra sao nhưng Dũng có thể cảnh báo các bạn những cái cổ phiếu mà Dũng đã chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua khi mà những cổ phiếu đấy nó rơi mất thanh khoản cổ phiếu đó chủ tịch hội đồng quản trị người nhà họ bán hết ra đấy là những cổ phiếu các bạn biết rằng là họ không mong muốn sở hữu cổ phiếu của họ nữa nên cái việc mà họ cầm cố các công ty chứng khoán và rút tiền ra bằng một cách thức nào đó họ bán cổ phiếu ra và rút tiền ra bằng cách thức nào đó đấy là lý do những cái cổ phiếu đấy các bạn cần phải tránh xa tí nữa Dũng sẽ nói cho các bạn cần phải tránh xa những điều gì các bạn cần phải lưu ý thế thì khi các bạn thấy được là rõ ràng tốt giả lẫn lộn với nhau đúng không ạ thật giả lẫn lộn với nhau ở đây chúng ta là tin tin tốt tin xấu có thể là tin xấu thật và tin xấu có thể tin đấu giả nên dẫn đến là gì ạ chúng ta sẽ mất phương hướng nên chúng ta không thể khôn hơn thị trường đâu ạ các bạn rất khó để có thể biết tin nào là tin xấu thật và biết tin nào tin xấu giả nên cách mà các bạn cần phải gì ạ có được đó là đứng ngoài và xem là cổ phiếu nào phản ứng với thị trường những cổ phiếu mà gì ạ thị trường giảm mà cổ phiếu giữ được hoặc là phản ứng mạnh hơn thường là những cổ phiếu đó có xuống tốt còn ngược lại khi thị trường giảm và cổ phiếu có dấu hiệu giảm mạnh hơn và tiếp tục giảm mạnh hơn đó là cổ phiếu có dấu hiệu cực kỳ xấu bao nhiêu bạn có thể nhận ra cái điều này là tức là khi mà thông tin đưa ra mục đích để rũ cho các nhà đầu tư yếu bóng vía thoát ra hết để kết thúc một chu kỳ mới tức chúng ta là kết thúc một chu kỳ mới một vòng đời mới để khi mà vòng đời mới của doanh nghiệp và đây chính là lúc chúng ta cần phải đứng ở trên để chúng ta quan sát chứ không phải là chúng ta tham gia vào bởi vì khi các bạn tham gia vào á thì thứ nhất các bạn sẽ không biết cổ phiếu nào dẫn dắt các bạn không biết ngành nào dẫn dắt và thực tế khi trường hồi cổ phiếu của bạn nó không hồi và nó hồi đôi chút bạn không bán ra và các bạn lại tiếp tục bị thua lỗ lần nữa bao nhiêu bạn hiểu rõ cái thông điệp và Dũng chia sẻ cái việc mà ở giai đoạn cuối chu kỳ có thể chính phủ có thể ủy ban chứng khoán nói rằng là đây nhà đầu tư hãy giữ lại cổ phiếu nhà đầu tư đừng bán ra nhưng tất cả các chu kỳ của thị trường nó đều diễn ra như vậy bạn có thể nhìn thấy giai đoạn của chu kỳ thị trường thì giảm sàn liên tục và cổ phiếu giảm rất mạnh những giai đoạn giảm gần như hết biên độ sàn gần như không ai có thể giữ lại cổ phiếu sau khi thị trường hồi chúng ta có thể thấy là tất cả những giai đoạn tạo đáy tạo ra những quá trình giảm gần như là gì ạ trắng bạc không ai có thể giữ được cổ phiếu dọn này và thị trường tiếp tục giảm và tất cả những điều này nó lại tiếp tục diễn ra hết lần nọ đến lần khác đây là quá trình giảm rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư và nếu bạn nào học viết A đó chính là SC bán toàn bộ bán toàn bộ nên cái việc này nó không có gì chứ tôi là việc này nó không có gì cả mới trên thị trường cả bởi vì nó phải như vậy bao nhiêu bạn hiểu rõ được điều này thì comment số ba được không ạ à? nếu bạn hiểu rõ rằng là cái việc mà người ta phải tạo ra thông tin người ta phải bán người ta phải rũ không còn ai có thể trụ được thị trường thì lúc này thị trường bắt đầu tạo ra một chu kỳ mới và cái điều này nó điều đương nhiên đương nhiên nó phải như vậy chứ không phải là chúng ta cố nên hôm trước thì tôi có nghe một cái livestream ở đó và là bây giờ nhà đầu tư Việt Nam hoảng loạn hơn so với người nhà đầu tư nước ngoài nhưng ở nước ngoài nó cũng thế các bạn ạ nước ngoài nước nào nó cũng thế chứ không phải riêng Việt Nam đâu nước nào nó cũng phải rũ như này để cho chúng ta mất sạch chứ không phải là nó gì ạ à? ở Việt Nam con người chúng ta yếu vía hơn nếu các bạn hiểu rõ cái điều này tức là cái nước ngoài hay Việt Nam nó đều giống nhau hết nó không có gì gì ạ à? khác nhau đâu ạ à. bởi vì ở giai đoạn này thì nó phải bán tháo ở giai đoạn này nó phải ép chúng ta phải bán thế thôi nên cứ bảo là lúc ở Việt Nam chúng ta yếu bóng vía hơn hay ở người Việt Nam chúng ta gì ạ à, sợ hãi hơn nên bán tháo nhiều hơn không phải đâu ạ nước nào nó cũng thế nên các bạn cần hiểu rõ là không có ở đâu giống đâu cả vì tâm lý con người nước nào nó cũng như nước nào thế thì nếu chúng ta hiểu rõ cái điều này thì cái việc mà chúng ta sẽ thấy là không thể là nạn nhân trong một xu giảm con người nó làm gì nó thay đổi đâu ạ à? tâm lý ở đâu nó như thế nên nếu chúng ta ai đó và chúng ta bảo là tại sao ở Việt Nam chúng ta lại sợ hãi như vậy ở nước ngoài nó có sợ hãi như vậy đâu thế thì ở đây chúng ta phải nó phải ép chúng ta phải bán hết nên nếu chúng ta chỉ cần nghe một cái thông tin là Việt Nam chúng ta con người chúng ta là những người bị bà hoảng loạn nhiều hơn những người mà gì à, tâm lý yếu hơn nên bị bán tháo nếu chúng ta là nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta không bán ra nếu khi mà nghe được lời khuyên như vậy thì các bạn làm gì ạ nghe lời khuyên như vậy thì các bạn làm gì ạ nếu các bạn nghe ai đó cho các bạn lời khuyên như vậy các bạn làm gì các bạn làm gì ạ các bạn sẽ giữ cổ phiếu và bạn chính là nạn nhân của những lời khuyên như vậy vì lần nào đạo đáy nó cũng tạo ra đợt bán tháo lần nào tạo đáy nó cũng tạo ra quá trình gì ạ à? rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư lần nào tạo đáy nó cũng bị côn margin lần nào tạo đáy thì thông tin xấu nó cũng tràn lan thị trường lần nào tạo đáy thì các chuyên gia đều gì ạ à? dự đoán sai hết ạ à. lần nào tạo đáy thì gì ạ à? phần lớn mọi người cũng không mua được đáy bởi vì họ đang nắm giữ cổ phiếu nên họ vừa bán ra họ vừa bán ra xong thì làm sao mà họ mua được ở đây đấy là câu chuyện mà anh chị em cần phải hiểu rõ các bạn nhìn ở phía sau Dũng trong tất cả những cuốn sách về đầu tư chứng khoán với các bạn có rất nhiều sách phi lý trí bao nhiêu bạn đọc những sách này Đấy, con người thì nó có những cái phi lý trí ở đây chúng ta khi mà cổ phiếu bình thường thì ạ nó có định giá là 30 thôi ạ nhưng việc người ta gì ạ tạo ra thông tin thổi phồng lên nó lên đến 120 và sau đó thì ạ chỉ trong sau một tháng hai tháng đó cổ phiếu đó nó lại xuống 10 dưới 10 vậy điều gì diễn ra chỉ trong khoảng một vài tháng cổ phiếu từ giá 30 lên đến gì ạ à, 120 và cũng chỉ trong một vài tháng cổ phiếu đó rơi đến dưới 10 bạn chẳng biết là sau này cổ phiếu đấy có tồn tại hay không nhưng nếu bạn đầu tư mà bạn không biết chu kỳ quy luật của cổ phiếu thì đó là cái giá rất đắt trả cho chúng ta tư duy ngược ok ạ thế thì ở đây chúng ta cũng cần phải có tư duy ngược nếu bạn hỏi Dũng là bây giờ như này có bạn bán hay không thì thực tế là cái lời khuyên thì không có lời khuyên bởi vì thứ nhất là Dũng chỉ cho các bạn tư duy được Dũng không thể khuyên các bạn được nhưng Dũng có một cái góc nhìn tư duy cho bạn bạn giữ được tiền đầu tiên bạn giữ được tiền thì bạn sống bạn đồng ý không ạ bạn bao nhiêu bạn đồng ý với Dũng ạ tức là bây giờ chúng ta không cần biết thị trường nó là hồi như nào có thể ngày mai hồi có thể ngày kia hồi nhưng giữ được tiền là chúng ta đã gì ạ còn cơ hội để sống sót đầu tiên thì vậy sau khi chúng ta giữ được tiền rồi thì bước thứ hai là chúng ta sẽ quay trở lại xem lại toàn bộ quá trình đầu tư toàn bộ cái phương pháp đầu tư của mình nó có phù hợp với tính cách mình hay không chẳng hạn bạn đầu tư giá trị bạn có hiểu rõ về doanh nghiệp không ạ bạn có hiểu rõ về chu kỳ của doanh nghiệp đó hay không nếu bạn không hiểu rõ về chu kỳ doanh nghiệp của đó bạn không hiểu rõ về doanh nghiệp của, của doanh nghiệp đó bạn không nằm trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp đó thì đầu tư giá trị coi như là bất định bởi vì một cái công ty ở Việt Nam Dũng tin chắc là dù là những người giỏi nhất giỏi nhất về kế toán thì không có ai có thể phân tích báo cáo được cổ phiếu Vingroup đúng không ạ bao nhiêu bạn thấy là nếu các bạn là chuyên gia những người giỏi xuất sắc à, về báo cáo tài chính những thiên tài đầu tư thiên tài về báo cáo tài chính thì cũng không bao giờ phân tích được cái báo cáo tài chính của Vingroup bởi vì nó có quá nhiều công ty con đàn xen lẫn nhau nên việc mà phân tích như vậy nó không có gì ạ ý nghĩa lắm hoặc một vài các cổ phiếu bất động sản mà các bạn thấy là vừa rồi nó thổi giá lên lên, lên ngút trời này thì nó có hàng rất nhiều các công ty con công ty con nó chính là cái công ty mà họ tạo ra để tạo ra doanh thu lợi nhuận ảo và cái doanh thu lợi nhuận ảo đấy không được hoạch toán không có dòng tiền thì cái doanh thu đó là những doanh thu không có thật bởi vì họ tạo ra khi họ tạo ra như vậy thì các bạn biết điều gì diễn ra không ạ vì nó không thật nên nó là mục đích trong thời gian ngắn để thổi cổ phiếu thôi ạ mục đích để thổi cổ phiếu thôi chứ không phải là mục đích để gì ạ để kéo mục đích để cho chúng ta đầu tư giá trị các bạn là mục đích để thổi cổ phiếu bằng những cái công ty ảo những công ty ma họ sẽ gì ạ cho vào cho vào để mua bán tạo ra doanh thu ảo và nếu chúng ta phân tích đầu tư mà chúng ta không hiểu doanh nghiệp thì cái việc mà chúng ta bị gì ạ bị lừa bị ảo nó là giống nhau thôi ạ nên các bạn ta phải hiểu đơn giản đó là gì ạ những cái công ty vậy câu hỏi chúng ta sẽ có thấy rằng là chúng ta ai cũng nhìn thấy nếu thực tế chúng ta nhìn thấy rõ ràng rất là rõ ràng những công ty đó nhưng chúng ta lại không muốn biết không muốn tìm hiểu công ty đó nên chúng ta bị bị nó lừa là đương nhiên rồi bởi vì do chúng ta chứ không phải do họ bởi vì họ cho chúng ta công khai họ có công khai không ạ họ công khai họ cho chúng ta nhìn thấy hết nhưng do chúng ta không muốn tìm hiểu thông tin một cách chính xác nên chúng ta bị lừa thế ở đây thế câu chuyện của bạn bảo khuyến nghị các bạn bán ra hay mua vào tại vì phần lớn mọi người cứ bảo là bán ra có bán hay không thế thì nếu mà bán ra thì ngày mai nó hồi sao thế thì nếu ngày mai nó hồi thì kệ nó kể nó hồi lên 20 phần trăm thì kệ nó hồi 30 phần trăm thì kệ nó bởi vì Dũng biết rằng là nếu các bạn bán ra thì giả sử các bạn không bán ra thì hồi các bạn không bán ra đúng không bạn bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu chúng ta không bán ra thì thường hồi chúng ta không bán ra nếu đồng ý cái này comment số 1 ạ tức là thường thì vì chúng ta hồi chúng ta bán ra nên gì ạ à? mỗi lần hồi chúng ta bán ra nên chúng ta bị âm đến như vậy đúng không mỗi lần hồi chúng ta không bán ra thì dần dần nó lại giảm tiếp mỗi lần hồi chúng nó bán ra nó giảm tiếp lên từ âm 10 phần trăm âm 20 phần trăm và âm đến 3 đến 40 phần trăm 5 60 phần trăm nên thực tế là gì ạ chúng ta đã sai là sai từ đầu rồi thực tế chúng ta sai từ sai từ đầu rồi chứ không phải đến bây giờ chúng ta sai nữa nên bây giờ chúng ta sửa sai đó là bán ra bán ra để làm gì ạ bán ra để xem lại mình sai ở đâu bán ra để làm gì bán ra để xem lại cái hệ thống phương pháp đầu tư của mình như thế nào cho phù hợp nếu các bạn đầu tư giá trị như Dũng nói các bạn có thể gặp những cổ phiếu phá sản trong nhóm bất động sản các bạn thấy ở mà Dũng chia sẻ sẽ có một vài cổ phiếu sẽ không còn trên thị trường nữa vậy tài sản bạn sẽ đi đâu tài sản bạn sẽ đi đâu Dũng đã nói với bạn một vài cổ phiếu sẽ không còn trên thị trường nữa vậy một tài sản bạn đi đâu ạ nếu có nợ thì nhà nước sẽ thu hồi nợ trước ngân hàng sẽ thu hồi nợ trước sau đó đến các bạn bạn là cổ đông mà nên bạn chẳng có điều gì đâu ạ nên ở đây chúng ta thấy là việc đầu tư nó phải dùng trí tuệ chứ không thể dùng mách nước được bạn đầu tư kỹ thuật sao theo các bạn nếu các bạn đầu tư kỹ thuật thì sao đầu tư kỹ thuật có ai khuyến nghị các bạn là chuyên gia nào khuyến nghị các bạn đầu tư kỹ thuật là mua ở vùng này không ạ Dũng lại thấy là rất nhiều chuyên gia lại khuyến nghị kỹ thuật mà khuyến nghị cũng là mua ở vùng này thế mình ảo chưa đầu tư kỹ thuật là người ta nói là trong một chen xuống giảm trong một chen xuống xuống thì người ta phải bán ra người ta đứng ngoài thế thì đầu tư kỹ thuật mà cứ bảo người ta mua vào thế thì các bạn thấy là đầu tư kỹ thuật đấy là đầu tư bớ vẩn tức là trong một xuống giảm thì dũng thấy là rõ ràng là vẫn phân tích mua vào vẫn phân tích nắm giữ cổ phiếu thì vậy nó có phải là đầu tư kỹ thuật không vậy cái đầu tư kỹ thuật đấy là đầu tư ảo bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 2 tại vì thực tế là gì ạ đầu tư kỹ thuật chỉ mua khi mà thị trường xác nhận xu hướng và xu hướng chính là xu hướng của gì ạ vn index và từ vn index chúng ta phải phân tích xem là cái nhóm nào dẫn dắt không có nhóm nào dẫn dắt vn index thị trường không lên được dạ, không nhóm nào dẫn dắt vn index thì thị trường không thể lên được nhưng chúng ta vẫn thấy rằng là mọi người các bạn là đây là phương pháp phân tích kỹ thuật của em Dũng nói điều này để các bạn biết rằng là Dũng đã xem rất nhiều các bản tin phân tích kỹ thuật bản tin phân tích cơ bản bản tin khuyến nghị cổ phiếu để đầu tư dài hạn thì Dũng thấy những điều này Dũng thấy rất là báo động để nhà đầu tư chúng ta đỡ mất tiền nếu các bạn để ý một chút <clears throat> các bạn để ý một chút Dũng cho các bạn thấy rằng là ai cũng biết có phải bao nhiêu bạn thấy là cái cổ phiếu HPG này này thì có phải là nhà đầu tư nước ngoài tổ chức họ đã bán rất nhiều ở đây không ạ à? nếu các bạn nào biết thì comment cho Dũng là biết ạ à. tức là các nhà đầu tư nước ngoài tổ chức họ đã bán hơn 100 triệu cổ phiếu ở đây đúng không ạ à? tức là đấy là những quỹ lớn còn nhiều quỹ khác họ đã bán quá một quá trình này ở đây ạ à. nhưng tại sao ở Việt Nam người ta lại khuyến nghị chúng ta mua vàng tại sao ở Việt Nam là người ta lại khuyến nghị chúng ta mua vàng trong khi đó những quỹ lớn người ta lại bán ra và cái cái thông tin này thì đều được public trên file an đều được public trên gì ạ à? trên những cái phương tiện thông tin đại chúng như cà phê e. nhưng tại sao ai đó lại đang khuyến nghị chúng ta mua vàng đấy là câu chuyện hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy kể cả những cổ phiếu lớn như Techcombank cũng đã rất nhiều gì à, chúng ta cũng biết rằng là có nhiều gì à, cổ đông người ta bán bớt ra và đến vùng này họ có dấu hiệu mua vào đấy ạ thế tại sao chúng ta là khuyến nghị mua vào phía trên này rõ ràng là đầu tư tổ chức họ bán ra hoặc là chúng ta nhìn thấy là cái cổ phiếu này rõ ràng là bản thân là một chủ một gì ạ à? bản thân là một cổ đông lớn người ta bán ra ở đây đúng không ạ à? bao nhiêu anh chị em thế là cổ đông lớn người ta thoát ra ở đây rồi ạ à? cổ đông lớn của thế giới động người ta thoát ra ở đây với một cái khối lượng lớn và việc mà cổ đông lớn họ thoát ra họ dừng không đầu tư vào công ty nữa vậy cổ đông lớn có phải đấy big boy không ạ à? cổ đông lớn có phải nhà tạo lập không ạ à? nên họ pass ra nhưng chúng ta lại vẫn, vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư mua vào thế thì nhà đầu tư chân chính dũng không biết góc độ như nào không biết anh chị em nghĩ nào về dũng Nếu thấy cái điều này nhỉ dũng có chuyên gia tham vấn tham vấn ở đây góc độ của dũng là gì để các bạn tham khảo dũng không khuyến nghị các bạn mua hay bán dũng chỉ để cho các bạn tham khảo tôi là chuyên gia tham vấn đào tạo và truyền cảm hứng truyền cảm hứng để các bạn thấy rằng là việc của các bạn đầu tư các bạn có mục tiêu mục đích sống để giúp cho gia đình chúng ta mạnh khỏe hơn giàu có hơn thành đạt hơn nên nếu những cái điều gì mà ảnh hưởng đến thì các bạn tại vì Dũng muốn giúp cho bạn giàu có hơn giúp cho các bạn mạnh khỏe hơn giúp cho chúng ta gì ạ thành công hơn thì những cái điều gì mà nó ảnh hưởng đến sự giàu có của anh chị và các bạn Dũng can thiệp dù là Dũng biết khi mà Dũng can thiệp Dũng có chia sẻ như vậy thì có thể mà ai đó người ta sẽ không thức thích các bạn đều hiểu không ạ một ai đó người ta không thích bởi vì nó ảnh hưởng đến gì ạ cơm áo gạo tiền nhưng vì Dũng là người cái nhóm tích cách Dũng muốn hướng đến đó là truyền cảm hứng khỏe mạnh yêu thương mọi người mạnh mẽ mình làm gì mình rất là mạnh mẽ sẵn sàng mọi thứ đều phải sẵn sàng sẵn sàng cho mọi quyết định của mình khi mình mình có những cái gì ạ? phẩm chất như vậy thì mình đầu tư mình đầu tư mình có phẩm chất như vậy thì điều diễn ra mọi thứ mình có sẵn sàng trước chẳng hạn nếu các bạn để ý một chút thì hôm nay lúc nói điều gì ạ thị trường xấu mà nhưng sáng nay lúc nói điều gì nhưng bạn đừng có gì ạ nói điều gì ạ nói để cho các bạn sẵn sàng chứ không phải khuyến nghị các bạn mua các bạn hiểu không ạ các bạn hiểu rõ là gì ạ sẵn sàng chúng ta phải mọi thứ sẵn sàng nếu anh chị em tham gia những khóa học miễn phí của Dũng như hành trình trở thành đầu tư siêu hạng thì các bạn thấy là trong đó tất cả những quy luật được phơi bày hết và nếu bạn chỉ cần nắm rõ đấy là bạn đầu tư chắc chắn thành công Dũng các bạn không phải là các bạn có phải học thêm những cái kỹ năng ở mức cao hơn các bạn chỉ cần nắm được cái nguyên lý như vậy thôi cũng tin chắc các bạn thành công nhưng nếu các bạn tiếp tục đi nghe phím hàng từ ai đó điều này gì ạ à? Dũng không biết bởi vì cái điều mà chúng ta cần phải biết đó là gì ạ à? thị trường nó không giống như số đông chúng ta nghĩ nó không giống đích nào thế thì mọi thứ khi các bạn nào học về DCI không biết là nhà mình ở đây có ai học về DCI thì các bạn thấy rằng là mọi thứ quả táo thì nó đến từ hạt táo nhân nào thì quả đó hạt nhỏ thì cuối cùng sẽ thành một cây to bạn gieo một cái nhân xấu sớm muộn bạn phải nhận được cái quả xấu bạn gieo một nhân tốt thì bạn sẽ nhận được cổ phiếu tốt không gieo thì không bao giờ gặt cả nên mọi mọi thứ đến chúng ta là do gieo gặt và khi mà chúng ta gieo thì chắc chắn chúng ta sẽ phải gặt chứ không thể nào từ chối được và đây là quy luật quy luật là quy luật của vũ trụ muốn từ bỏ muốn từ chối muốn tất cả mọi thứ thì cũng không gì ạ không thể từ chối được nên chúng ta thấy là những cái gì ạ ai đó khi mà chúng ta nhà đầu tư chúng ta cũng thế thôi nếu ai đó mà lừa đảo nhà đầu tư để có thể kiếm được lợi nhuận tức là biết tìm cái điểm yếu tìm những cái sai của họ để kiếm lợi nhuận của nhà đầu tư thì về cuộc sống của gia đình họ cũng chả tốt đẹp gì hơn và Dũng không muốn là dạy đời ở đây nhưng đây thực tế là như vậy nên muốn mong rằng là khi những cái chia sẻ của Dũng ở trong những cái chương trình như này nó là một phần để giúp cho các bạn hiểu rõ rằng mọi thứ nó đều tuân theo quy luật trong thị trường nó có quy luật gì ạ à? một là quy luật cung cầu khi bạn thiếu quy luật cung cầu thì các bạn biết không biết là thị trường sẽ đi như nào thứ hai là quy luật nhân quả nhân quả tức là công ty nó lên được nó phát triển được nó phải đến từ nguyên nhân cái thứ ba là quy luật lữ nguyên nó lên bao nhiêu thì nó sẽ phải xuống lên sẽ xuống không thể lên mãi mãi được gọi là quy luật lưỡng nguyên xuống nói về cái luật nhân quả những cổ phiếu bo cung như này nó đến từ nhân nhân nào ạ đây là những cổ phiếu bo cung nhân là họ tạo tạo ra cung cầu của họ đấy ạ đây là cái cổ phiếu họ tự tạo ra cung cầu thì khi mà kết quả thì nó phải về đúng giá trị của nó họ tạo ra cái cung cầu này bản thân họ tập trung vào tạo ra cung cầu này thì Dũng biết ngay là sớm muộn nó phải về đúng đáy của nó và thậm chí là biến mất đúng không các bạn hiểu rõ không bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này họ tự tạo ra thì họ phải biến mất rốt họ tự tạo ra thì họ phải về CTD, CTO họ tự tạo ra thì nó phải về và mọi thứ nếu những gì mà chúng ta tự tạo ra thì nó phải về nó đường đương nhiên nên nếu chúng ta gì ạ tạo ra cái gì chúng ta phải nhận điều đó các bạn cũng thấy rằng là việc mà chúng ta nghe một ai đó để có cái lợi nhuận thì chúng ta gọi là đốt hàng trong DCI người ta gọi là đốt hàng khi mà chúng ta đốt hàng thì đến một lúc nào đó tức là chúng ta đốt cái nhân quả chúng ta thì đến lúc nào đó sẽ biến mất tiền lợi mọi thứ bị biến mất thì đấy để chúng ta biết rằng là sẽ có những cổ phiếu sẽ dừng giao dịch và trong cái nhóm và Dũng chia sẻ đấy. đấy các bạn nhìn thấy không phải là đương nhiên Dũng nói những cổ phiếu đó nói đi nói lại nhiều lần đâu ạ nên có nhiều bạn sẽ thấy là do Dũng nói nên cổ phiếu giảm chỉ có mỗi lúc nói làm gì ở đây có một vài các nhà đầu tư biết Dũng thôi đúng không còn nhiều nhà đầu tư không biết nhưng mà họ vẫn cứ đầu tư dài hạn thế thì cái việc mà hôm nay á, cái tổng kết hôm nay thì chia sẻ với chúng ta đó là gì ạ thị trường khi để tạo đáy nó tạo ra một sự hoảng loạn để tạo ra sự hoảng loạn chúng ta dừng đã dừng giao dịch đã đơn giản các bạn dừng giao dịch để tìm ra cổ phiếu nào mạnh nhất trong quá trình hồi cổ phiếu mạnh nhất trong quá trình hồi chúng ta đầu tư và đây chỉ là sóng hồi thôi thị trường không biết khi nào kết thúc nếu có hồi thì tạo ra sóng hồi còn khi nào hồi thì dũng chia sẻ sau yeah. bây hiện tại nó chưa có phiên hồi thứ nhất nó chưa có bùng nổ theo đà thì rõ ràng ai đó bảo chúng ta mua vào cổ phiếu Đấy, nghe mấy cái thông tin ở bên ngoài rất là thú vị như là thị trường tốt lắm mua vào đi đây EPS e đấy có để bắt đáy đầu tư dài hạn Đấy, ngôn ngữ này là ngôn ngữ gì ạ không thể chấp nhận được đấy. hoặc là tất cả những cái điều này các bạn tránh xa những ngôn ngữ nhỉ đấy cool margin diện rộng Đấy, tất cả cổ phiếu giảm rất mạnh này và những cổ phiếu đây DXG DXG Đấy, trend tăng cách đây mới mấy tháng rất nhiều người bị trend tăng cổ phiếu gì ạ liên quan đến ờ, dầu khí cũng đi hết tóm lại là trong xuống giảm không có cổ phiếu nào có thể thắng được thế thì rõ ràng là hãy gì ạ đứng ngoài và đợi chờ đợi chờ cái việc xác nhận bùng nổ theo đà theo chiến lược của DVD nếu bạn nào hiểu về phương pháp của DVD thì hãy gì ạ à? follow tiếp tục follow theo dõi tiếp để khi nào thị trường tạo đáy Dũng tiếp tục chia sẻ còn chỉ khi thị trường bùng nổ theo đà thì có cơ hội tạo đáy còn nếu chưa bùng nổ theo đà thì không bao giờ tạo đáy bạn lưu ý như vậy thế thì 97 phần trăm là thua cái điều này là đúng Dũng khẳng định là đúng bởi vì lý sao hôm trước cái bên cái một trang à, thông tin đại chúng VNXRED người ta thống kê thì số lượng lỗ đến 50 phần trăm cũng rất là nhiều hơn 50 phần trăm và đa phần là gần như lỗ hết tỷ lệ rất ít hòa vốn hòa vốn nên ở đây chúng ta thấy là thế thì nếu ít hòa vốn thì không biết các bạn nghĩ nào như từ đầu năm đến bây giờ nếu các bạn để ý theo dõi kênh của DVD bao nhiêu bạn từ đầu năm đến bây giờ nhá từ lúc mà các bạn nghe kênh của Dũng mà chưa tức là chưa bị thua lỗ nhá và vẫn có lãi có thể comment số 1 đúng không ạ nếu để nghe kênh của Dũng nhá không biết là các bạn nằm trong bao nhiêu ạ cứ nghe kênh rồi nghe theo dõi kênh của Dũng và chưa lỗ là chưa bị lỗ thậm chí là hoa vốn hoặc có lãi comment số 1 ạ đây Dũng từ từ khảo sát ạ xem là có bao nhiêu anh chị em nếu anh chị em nghe làm theo nếu đến đây làm theo ạ nghe làm theo Dũng tin chắc là sẽ có lại đấy. thì ở câu chuyện là chúng ta hoặc là bớt lỗ lỗ khoảng một ít nhưng về cơ bản là nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta giữ được tiền là tuyệt vời đúng không ạ đấy thì, thì các bạn thấy rằng là đây là những ấy những bạn nào comment Dũng tin chắc rằng là những bạn đã nghe và làm theo đúng những cái kỷ luật mà Dũng chia sẻ Đấy, đúng kỷ luật thì chia sẻ thế thì ở đây các bạn thấy là nếu chúng ta không nghe cái bạn này những bạn nào chia sẻ đây thì các bạn đấy là ô làm gì có những ông lại ờ, lỗ ít hoặc là không lỗ thậm chí là lãi được ở đây nghe về vô lý đúng không ạ bây giờ vào 98 phần trăm 99 phần trăm là thua lỗ nhưng ở đây các bạn nếu các bạn làm các bạn tuân thủ những cái gì Dũng chia sẻ thì cái việc là gì ạ lỗ ít hoặc là không lỗ thậm chí có lãi là đương nhiên à, thì ở phần này sau khi kết thúc phần này các bạn à, Dũng muốn vào thời gian tới thời gian tới để có những cái video cái video mang lại chất lượng cho những cái chương trình như này thì anh chị em có thể comment ở phần dưới kênh youtube đó, cho Dũng xem là cái chủ đề gì mà anh chị em mong muốn nha anh chị em comment cho Dũng là chủ đề gì mà anh chị em mong muốn có những chủ đề mà anh chị em hỏi Dũng sẽ làm video theo chủ đề đúng không ạ làm video theo chủ đề làm video theo chủ đề để Dũng sẽ hướng dẫn anh chị em cách đầu tư chẳng hạn như là nếu các bạn để ý nhá nếu bây giờ các bạn nha nếu các bạn chỉ comment thôi nhá khi mà trong những chương trình mà Dũng ờ, nói những cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường yếu hơn thị trường các bạn có hiểu đúng không ạ tức là khi mà mình có cái dấu hiệu nào đó mình bảo là những cái cổ phiếu thị trường giảm có thể trước đấy chúng bảo là cổ phiếu này rất là xấu cực kỳ xấu nhưng sau đó thì bảo là một phân tích một cổ phiếu nào đó nó khỏe thị trường thì nếu các bạn thấy nghe đấy nếu các bạn hiểu được thì comment cho Dũng hiểu nhá tại vì Dũng không muốn public để khi mà chúng ta chưa đủ điều kiện chúng ta mua vào thì các bạn sẽ thấy là các bạn nhảy vào mua thì nó thành lỗ nhưng nếu các bạn hiểu rõ rằng là những cái cổ phiếu Dũng phân tích ừ, với góc nhìn khác nhau của mình thì các bạn có thể hiểu đơn giản là nếu thị trường hồi phục thì cái nhóm cổ phiếu nào tạo ra sóng cái nhóm cổ phiếu nào có thể tạo ra nhịp hồi thì đấy chính là các bạn phải theo dõi kênh và các bạn cần phải theo dõi hết chủ đề vì Dũng tin chắc là mọi thứ cũng đều có ẩn ý dù thị trường như nào cũng đều có ẩn ý trong đó hôm trước các bạn nhớ không ạ lúc mà là cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường không bùng nổ theo đà nếu các bạn mua một ít phần trăm đều thắng đúng không ai thắng là cổ phiếu ACB BIDB đúng không BIDB ACB và một số cổ phiếu đó đó, đó. thì cái ẩn ý như vậy thì các bạn thấy nếu bạn nào tinh ý là bạn có thể mua và lướt sóng chắc là được 5 6 phần trăm gì đó thì nếu chúng ta có ẩn ý nhưng sau đó tức là thị trường xấu thì bạn mới hiểu thị trường xấu thì các bạn phải thoát ra ngay đúng không lúc mà thị trường xấu đúng không các bạn thị trường xấu nó không đủ bùng nổ giao đà nhưng bạn mua sớm là bạn thành công nhưng bạn nếu mà mua muộn thì bạn sẽ thất bại thì ở đấy là tất cả ẩn ý các bạn thấy rằng là nó đều có trong video và dũng chia sẻ nên nếu chúng ta chỉ cần để ý một chút là các bạn có thể tìm ra được cái nhóm cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường thế thì ờ, còn một phút nữa trước khi kết thúc ở đây à, cái cổ phiếu bao cung nhá hôm nay thì cũng không có nhiều thời gian bao cung như đây Dũng sẽ phân tích cho các bạn bao cung đây là bao cung cái hình thức của bao cung là gì ạ tức là tiền của nhà đầu tư nhưng bây giờ lúc này thì để làm sao cổ phiếu bao cung được thì cái cổ phiếu này này các bạn thấy ở đây nó có cung cầu gì ạ cung cầu làm sao bạn nào nghe đây bạn nhìn thấy cung cầu làm sao cung cầu cổ phiếu này làm sao tức là lên xuống nó đều là giống nhau các bạn nhìn thấy không có nhìn thấy bạn nếu có nhìn thấy thì comment số 1 ạ tức là đây là có quá trình nếu chúng ta để ý một chút thì những cái cái cái cung cầu này kể cả thị của khối lượng lớn thì nó chỉ tăng và nó dài mà nó đây là một cái quá trình mua bên nọ bán bên kia tức là cái tổ chức họ mua bên nọ bán bên kia khi họ mua bên nọ bán bên kia thì lúc này để tạo ra thanh khoản các bạn nhá lúc này tạo ra thanh khoản sau đó họ có thể sử dụng một cái chiêu nữa đó là cho báo cáo tài chính tốt cho báo cáo tài chính tốt khi báo cáo tài chính tốt thì bắt đầu gì ạ họ bắt đầu kéo cổ phiếu này lên Đấy. họ bắt đầu mua cổ phiếu nhiều hơn và kéo cổ phiếu này lên thì gì lúc này mua kéo cổ phiếu lên thì họ sử dụng dùng dùng đâu ạ dùng cái gì ạ dùng cái gì ạ họ sử dụng margin đến các công ty chứng khoán vay margin thế thì bây giờ cổ phiếu này lên đến đây rồi thì họ lại vay được nhiều margin hơn nên họ tiếp tục lại mua bán mua bán đầu tiên là tạo ra cái cung cầu ảo những cái nhà đầu tư người ta gì ạ à, phần lớn các chuyên gia đầu tư phân tích kỹ thuật á, thì họ không quan tâm đến cái này đúng không và để không ạ tất cả chuyên gia không phân tích kỹ thuật thì họ không không không, không quan tâm đến cái khối lượng này nên họ quan tâm đến giá này nên họ không biết vào cùng sau đó họ dùng margin để kéo cổ phiếu lên tiếp tục dùng margin để kéo cổ phiếu lên và trong quá trình margin để kéo cổ phiếu lên thì giá cổ phiếu tăng thì họ lại sử dụng margin thì nhiều hơn và họ đã buộc phân phối ra họ bắt đầu bán ra và tiếp tục kéo cổ phiếu này lên và họ tiếp tục lại gì ạ à? dùng margin nhiều hơn và bắt đầu họ kéo lên Đấy, kéo lên thì phần lớn các nhà đầu tư chúng ta đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân chúng ta mua là thắng mua là thắng nên họ bắt đầu nhảy vào tham gia mua rất nhiều họ mua rất nhiều họ mua rất nhiều sau khi họ mua rất nhiều ở đây thì bắt đầu họ bắt đầu bán ra và đặc biệt là họ cho quá trình kéo lên như này kéo lên thì bắt đầu họ bán ra hết rồi nha bạn bán ra hết rồi họ bán ra hết đây rồi thì họ không bán không mua nữa thì cổ phiếu gì ạ không mua nữa thì bán bao nhiêu thì cổ phiếu rơi bao nhiêu bán bao nhiêu cổ phiếu rơi nhiêu và ai bán ra cổ phiếu sạc thì bắt đầu chen nhau và và cuối cùng cổ phiếu này là cổ phiếu biến mất thị trường mục đích của bo cung là gì ạ mục đích của bo cung là cổ phiếu này là nó không có chất lượng người ta sẽ sử dụng cái chiến lược này để để việc kéo cổ phiếu lên sau đó dùng margin bán hết cho nhà đầu tư cá nhân hoặc là cho công ty chứng khoán sử dụng margin ăn đòn sau đó thì họ thoát xác đây là chiến lược ve thầu thoát xác bao nhiêu ạ còn ở những cổ phiếu lớn trước thì họ sử dụng dạ kéo margin lên nhưng nếu bạn để ý một chút á, thì chúng ta thấy là các công ty chứng khoán các bạn nếu các bạn để ý một chút đó, đây là Dũng không biết nói điều này thì các bạn thấy nó đúng hay sai nhưng Dũng thấy là cái phân tích của các công ty chứng khoán chất lượng kém chuyên gia kém lý do tại sao theo các bạn lại lý do tại sao tại sao ạ lý do tại sao phân tích rất là kém thậm chí là một số ngân hàng phân tích cực là kém nên để cho các bạn là các bạn phải độc lập tự phân tích các bạn đừng có nghe ai cả đố các bạn lý do tại sao bởi vì rõ ràng họ không phân tích được cái cổ phiếu bao cung này nên chính vì vậy chính vì vậy rất nhiều cái công ty chứng khoán bị thua lỗ nặng bởi vì cổ cổ phiếu bao cung rất nhiều các công ty chứng khoán mất một lượng tiền lớn thậm chí phá sản bởi cổ phiếu bao cung rất nhiều ngân hàng dính cổ phiếu bao cung này bởi vì họ gì họ gì ạ à? họ đẩy giá lên họ, họ vay ngân hàng mang cổ phiếu để thế chấp ngân hàng và các bạn hiểu rõ điều này chưa nếu các bạn biết thì comment cho Dũng số 100 đi hiểu rõ lần đầu tiên các bạn biết thì comment số 100 đi ạ à. đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là các công ty chứng khoán họ cũng bị dính cái này bị lỗ rất nặng nên Dũng thấy là cái chất lượng phân tích của một số các chuyên gia phân tích kỹ thuật công ty chứng khoán đang có vấn đề nên nhiều công ty chứng khoán bị gì ạ đứt nha nó bị đứt luôn á đấy là đây là sự thật nó bị đứt bởi vì trước đây Dũng thấy là rất nhiều công ty bị côn margin bởi vì bo cung này nếu các bạn để ý không biết là Dũng nói như vậy có phải là mang tính chất rằng là nó nó nó nói nhưng Dũng thấy cái điều này nếu các bạn đồng ý thì comment cho Dũng cái đồng ý cái nếu các bạn đồng ý nhá còn nếu bạn không đồng ý comment xong tại vì rõ ràng là công ty chứng khoán bị côn margin rất nặng bởi vì những cổ phiếu dạng này thì rõ ràng là cái người mà mà cho vay cái cái cổ phiếu đó thì nó phải thông qua cả phân tích kỹ thuật kỹ thuật và phân tích cơ bản đúng không thì ông phân tích cơ bản là ông cũng đang có vấn đề mà ông phân tích kỹ thuật cũng không có vấn đề nên chúng ta thấy là một loạt các cổ phiếu bao cục đều dính đỏ hết vẫn cho vay nhưng đều là dính hết đấy nên các bạn để ý một chút đây chúng ta cho thêm một vài cổ phiếu nó đều dính hết đây là cổ phiếu đấy bao cung này các bạn nhìn này đấy nó kéo lên này sau kéo lên cho như này đấy báo cung đây là dạng báo cung bao cung kiến một nhịp rồi kéo lên trước đây nó có một cái cổ, cổ phiếu gì nhỉ cổ phiếu cách đây các bạn để ý nó là cổ phiếu STS à STS đúng nhớ không nhỉ là cổ phiếu ST gì đây cũng là dạng không phải STS FT nó có một cổ phiếu STM đây bạn nhìn thấy chưa cái cổ phiếu này một công ty chứng khoán lớn đứt đợt này có nhiều công ty chứng khoán đứt không ạ bao nhiêu bạn thấy là rất nhiều công ty chứng khoán bị côn margin cổ phiếu này nếu bạn biết thì comment số biết ạ à. đây à, cổ phiếu gì ạ à? STS bóc cú bóc cú đấy lên đây nó rơi tự do Vậy nếu bạn biết được cái cổ phiếu dạng bo cung này thì bạn có mua cổ phiếu này không? Bạn có mua cổ phiếu này không? Vậy theo các bạn là Dũng biết trước có phải là Dũng giỏi không? Hay là cái điều này ai cũng có thể biết được? Ai cũng có thể biết được đúng không? Vậy các bạn đã biết chưa? cái điều này ai chả biết được dù hôm nay chúng phân tích cho bạn đã biết hết chưa nên dự đoán cổ phiếu này dễ không nếu anh chị em thấy dễ là comment dễ cả giờ chúng ta có thể dự đoán cổ phiếu bo cung nếu mà chu kỳ nó giảm chu kỳ nó tăng nó tăng mạnh lắm bởi vì nó cứ kéo lên thôi chu kỳ nó giảm nó giảm rơi tự do và thậm chí là biến mất thị trường vậy các bạn có mua trung bình giá xuống hoặc là nắm giữ cổ phiếu cổ phiếu đó không đấy nên bạn nào nhìn thấy điều này nó dễ đến mưng này đâu mà nhưng nếu mà phân tích theo kiểu kia làm sao biết được đây cổ phiếu này làm sao đây cổ phiếu bao cung đấy đây cổ phiếu này bao cung nhá, đấy bạn nào phát hiện ra rồi lại sớm muộn này lại đi chầu thiên vương này. thế thì bây giờ cái chương trình à, một vài bạn có hỏi đấy thì, những cái cổ phiếu như này là Dũng đã biết trước rồi nên các bạn thấy rằng là Dũng dự đoán hết được đấy, dự đoán được đấy, <laughs> dự đoán được hết đấy thế đây câu chuyện đây là gì ạ rốt tiếp các thứ thì chúng ta hiểu rõ thế nên nếu các bạn thấy rằng theo dõi kênh của Dũng thì gì ạ? các bạn làm đúng thì các bạn đã thoát được bao nhiêu kiếp nạn và việc mà các bạn nắm rõ được thì trong chu kỳ tăng thì trong cái khóa học hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng Ờ, một số bạn thì không vào được thì ngày mai à đâu xem là các anh chị em ờ, có thể đưa ra cái phần ờ, đăng ký để mọi người nếu anh chị em quan tâm à, anh chị em nào quan tâm nhé thì vào tham gia thì không biết là chính xác là ngày bao nhiêu nhưng có thể tuần sau tuần sau Dũng bắt đầu khai giảng không nhầm thì hai hai hay ba gì đó thì à, các bạn có thể đưa đường link ở phần dưới để mọi người đăng ký thì hôm nay Dũng đã cho chúng ta một góc nhìn về cổ phiếu bo cung để các bạn hiểu rõ thực ra video cũng có rồi đấy có chia sẻ rồi nhưng cái từ khóa này là từ khóa ở trên thị trường nó không có đấy, tự có và khi mà cũng làm cái điều này thì các bạn biết rằng là ở một số giai đoạn kể cả cổ phiếu lớn họ cũng phải bo cung tức là không ai mua họ tạo ra cung cầu ạch tức là không ai mua cổ phiếu thì họ tạo ra cung cầu ạch nha thì chúng ta cần phải phân biệt nếu cung cầu ạch thì các bạn tuyệt đối đừng đầu tư tại vì nó lên lại giảm lên lại đấy, thế thì đấy chính là lý do đây xem cho bạn xem một vài cổ phiếu bao cung nữa để chúng ta thấy là trên thị trường rất nhiều là ảo dịu ảo đẹp đây là bao cung nhé đấy đây là dạng bao cung hiểu chưa nên từ khi các bạn đấy là trong chu kỳ lên thì nó cứ vẫn tạo ra đấy. và sau đó hoặc là AGG đấy, tất cả nếu nhìn lướt qua là nhà mình biết ngay đấy, đấy thì trong cái cổ phiếu bao cung đó, thì các bạn nhớ rằng này chu kỳ tăng chúng ta mua một tỷ lệ ok thì ở đây chúng ta đang chúng ta đang xem biểu đồ các bạn nhá đây là có cái biểu đồ bên cạnh biểu đồ bên cạnh thì Dũng khi mà Dũng phân tích thì có cái biểu đồ bên phía này này thì Dũng uh, nhìn có thể chưa để để chat thì nó gọi là quay mặt tại vì đây là cái màn đây hai màn hình đây hai màn hình Ờ, bạn học hỏi hai màn hình thì đấy là thì tổng kết hôm nay thì mọi người lưu ý là thị trường chỉ khi nào có bùng nổ đâu đà thì anh chị em lúc đấy tham gia không sao cả khi chúng ta mua cổ phiếu thì các lưu ý là đừng có nghe đừng có nghe ai khác kể cả chuyên gia kể cả Dũng Dũng vẫn nói các bạn đừng có nghe các bạn phải phân tích xem là những cái phân tích của Dũng nó có gì ạ nó, nó có nó có đúng không phân tích của Dũng đo lường xem là nó có hợp lý không còn nếu mà chúng ta phân tích nó sai thì đừng tham gia tại vì các bạn có đo lường 6 tháng một năm các bạn có rất nhiều nhiều thời gian đo lường nên chuyên gia thì cũng khoảng 98 phần trăm chuyên gia cũng gì ạ à, giống như chúng ta thôi họ không giỏi hơn chúng ta đâu nên chúng ta phải tự là mình là chuyên gia tốt nhất là tự mình là chuyên gia tốt nhất thế thì nếu tự mình chuyên gia thì các bạn có rất nhiều cách để làm chuyên gia à, tiếp theo là các bạn nhớ là cổ phiếu bao cung tránh xa và đặc biệt trong thời điểm này thì Dũng đề nghị các bạn là gì? đây góc nhìn đây các cổ phiếu bất động sản tránh xa bởi vì chu kỳ đặc biệt là nhóm mà liên quan đến trái phiếu năm 2023 nhóm trái phiếu năm 2023 là nhóm bị ảnh hưởng rất nặng nề tức là lúc này không biết nhà nước giải cứu không nếu không giải cứu thì nó rất nên phá sản đương nhiên là vì nợ khoản lớn bất động sản không bán được ngân hàng sẽ siết chặt siết nợ thì kiểu gì cũng dính đỏ đấy PDR là cổ phiếu như vậy nó vay trái phiếu rất lớn các bạn có thể xem tự xem được cái điều thứ hai là các bạn gì ạ giảm cổ phiếu gì ạ giảm cổ tức cũng tránh xa những cái cổ phiếu chứng khoán lý do vì sao ạ có nhiều cổ phiếu gãy giảm rơi tự do mà lại cho vay margin lớn nên không biết lãi được bao nhiêu nhưng có thể dẫn đến công ty chứng khoán đó mất một khoản lợi nhuận lớn tức là mất một khoản lợi nhuận lớn nên những cái cổ phiếu bất động sản à, chứng khoán nào bị giảm sàn liên tục thường là những cổ phiếu cho vay lớn và bị bị gì ạ à? bị tức là bị côn margin đó, bị bao cung đó. hôm trước các bạn nhìn thấy có cổ phiếu gì ạ à? VND không biết là đây là tin đồn thôi không biết là VND là cổ phiếu này bị dính líu đến một cái cổ phiếu bao cung nào đó Đấy, nó dính líu nhưng bây giờ thì cái thông tin này thì không biết nó đúng hay sao thì khi mà nó dính như vậy là tự nhiên cổ phiếu giảm sàn và chúng ta thấy là bắt đáy lại rơi tự do tiếp theo là cổ phiếu ngân hàng những cổ phiếu nào giảm mạnh giảm mạnh hơn thị trường chứng tỏ là liên quan đúng không nó liên quan đến gì à? một vài cổ phiếu nào đó mất thanh khoản trên thị trường nên các bạn cũng nên tránh thế thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cứ thấy cổ phiếu giá rẻ mua vào thì có thể dính đòn bất cứ lúc nào nên đây không phải là mua cổ phiếu giá rẻ không phải là đầu tư giá trị mà phải đầu tư theo xu hướng một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn đầu tư thành công nếu các bạn thấy video hay hữu ích thì hãy cho Dũng gì ạ một like và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và đặc biệt là nếu anh chị em lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ đăng ký để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo chúc các bạn đầu tư thành công